Xin chào anh em, hôm nay đại lý cờ bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp và cụ thể hơn đó là thừa thiếu một lá bài hay gọi là hao bài hay nhiều em vùng miền gọi là đổi bài thì chung quy lại đó là hình thức anh em đánh bài bốn quân thì nhiều anh em nó là thầy là thợ thì người ta tay dẻo người ta đánh người ta đã luyện đi học rất là nhiều năm thì người ta có thể đánh bài bằng bịp tay không thì tôi không nói nhưng khi mình đã không có tay nghề thì mình đánh cái hình thức là bịp có thể nhanh gọn nhất đơn giản nhất và hiệu quả nhất thì anh em nên sắm cho tôi một cái đồ chơi anh em nhá hôm nay tôi giới thiệu anh em tất cả các thiết bị thừa thiếu một lá bài để em đi chơi bốn quân cực kỳ là đẳng cấp và khẳng định em chiến thắng anh em này tôi sẽ giới thiệu anh em chủ lực đầu tiên đó là cái điện thoại đổi bài thì cái điện thoại đổi bài nhà tôi có tất cả các loại mẫu điện thoại em từ iPhone này Samsung này iPhone 6 này iPhone 7 này hay các dòng phòng Samsung khác nhau nhà tôi đều có rất nhiều mẫu mã để anh em đi chơi có thể đổi bài và khẳng định với anh em là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì cái điện thoại đổi bài anh em này nó hoàn toàn thiết kế như bình thường em nhá như một cái điện thoại bình thường rất là đẹp luôn nhà chuẩn chỉ luôn đổi bài rất đẳng cấp em phải lưu ý rằng là đi chơi ạ mà anh em đi chơi mà anh em cứ chờ vào may rủi tôi khẳng định luôn là anh em thua tha đây các mẫu điện thoại rất là đẹp anh em nhá đấy có thể nó y chang cái điện thoại bình thường vì đây nó là cái phôi điện thoại bình thường anh em nhá nên em yên tâm rằng cái độ chính xác của nó và đạt đẹp của nó này mới đét thì đẹp luôn nha hàng tôi bán ra đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm anh em quan tâm em alo 098431 từ quý tám em nhá nhà tôi chỉ có dùng duy nhất số điện thoại thôi để anh em liên hệ đến công ty để được tư vấn miễn phí về cái đồ cờ bạc chuẩn chỉ nhất để cái đồ ví đổi bài điện thoại áo đổi bài anh em này thì tôi sẽ đi vào thực tế anh em nhé cái hàng này dù hàng sạc anh em sạc giúp tôi hai tiếng này em chơi liên tục 10 đến 12 4 giờ đồng hồ anh em này thì em đi nhá bài là bài nào cũng được mình không cần phải luồn bài các loại mẫu bài ở tất cả các vùng miền địa phương tôi trưng bày một chút ra đây để em đi chơi là em đổi thoải mái đây là con phăng teo vẫn đổi bình thường em này đổi rất đơn giản thôi anh em này đây này tôi cho một con bài vào đây đúng không thì khi em đi đổi tốc độ đổi bài của nó chỉ không phải một giây anh em này rất là kín anh em này cho vào là cho ra này anh em thấy không tôi sẽ lấy một cái cỡ bài khác này anh em này đây một con bài khác này đây một con bài khác em nhá bài nào cũng đổi được đây con con teo tôi cho con này vào đây hai loại bài khác nhau anh em này đổi rất là nhanh rất là chính xác và rất là chuẩn chỉ thì anh em này đây thấy không đẳng cấp không anh em chơi rất là thuận tiện em nhá tốc độ đổi không phải một giây rất là nhanh em này thì tôi sử dụng cách anh em mẹo để anh em đi chơi anh em nhá đấy thì ví dụ anh em đến sòng sới nhà người ta thì tôi khẳng định này bài là mình không phải luồn nó rất là tiện lợi rồi đấy thì cái bộ môn nào cũng chơi được em nha ở miền bắc thì anh em chơi sâm chơi phẩm chơi ba cây chơi liêng thì anh em biết rồi chơi ba cây hoặc chơi liêng mà anh em đánh bốn quân thì tôi khẳng định với anh em là trăm trận trăm thắng rồi hay là miền nam đánh tiến lên miền nam này binh này bài cào ngầu hầm đánh được hết anh em nha đấy thì anh em chơi như thế nào ví dụ bây giờ ví dụ vào một trận chiến như anh em chiến đấu thật đi anh em này ví dụ anh em chiến đấu thật là chơi như thế nào tôi hướng dẫn này ví dụ anh em chia một cái ván bài ngẫu nhiên ví dụ tôi đánh liêng đi đánh liêng miền bắc em nha ví dụ lên một cái ván bài ngẫu nhiên tôi sẽ bài tôi xấu quá tôi sẽ giấu một quân vào đây anh em này tôi sẽ giấu một quân trực tiếp đây anh em nhá đấy giấu quân trực tiếp đây ví dụ tôi giấu quân k anh em chia bài ra anh em chia bài như thế này đấy, tôi ví dụ luôn để đi vào thực tế anh em nhá ví dụ này để đánh em anh em để anh em đi vào thực tế là chơi như thế nào và bịp như thế nào đổi bài như thế nào thì anh em ví dụ lên một cái ván bài như thế này đây tôi ví dụ đơn giản thôi đây là hai nút đúng không thì hai nút thì anh em nhớ trong bài anh em là có con ca thì em rất là khéo léo em em anh em chỉ một động tác rất là nhỏ em đặt vào là em chỉ đẩy vào như này phát là anh em có có thể có bảy nút rồi anh em nhá đấy thì anh em nhớ là anh em nhiều anh em hỏi tôi những câu hỏi như thế này thì anh ơi ví dụ trong bài nó có con ca thì một cỡ bài thừa 5 ca thì anh em không nên hỏi tôi câu hỏi thiếu tư duy và logic như thế anh em nhá thì em đi giúp tôi này một cỡ bài 52 lá em giấu cái con nào vào trong cái chỗ này thì là trong cái cỡ bài này sẽ thiếu một con bài thì anh em nhớ anh em cứ đổi liên tục đổi liên tục anh thì không phải ván nào anh em đổi ván nào anh em mà chơi mà mình gặp nước to rồi thì thôi còn bài mình mà bài nó xấu thì mình đổi anh em nhá đấy để anh em hiểu rằng thuận tiện chơi kể cả đánh ba cây cũng vậy thôi ví dụ bây giờ mình lên một cái ván bài rất là dễ chơi đánh ba cây ví dụ anh em đánh ba cây mà em lên những cái ván mà nó rất là nhỏ điểm có thể mình hai ba điểm thôi nhưng một cái động tác mình đổi rất là đơn giản anh em này em chỉ đặt bài và em đổi ra như này phát anh em có thể lên 7 điểm hoặc 9 điểm tùy ý của anh em anh em nhá dễ chơi dễ ăn tiền và thuận tiện đấy, để anh em hiểu rằng là chơi nó rất là ok thì ví dụ anh em đánh ba cây nên một cái ván bài mà em lên một nút như thế này đúng không thì anh em rất là khéo léo anh em có thể cho con bài vào đây anh em có thể đổi rất là khéo này đây cũng cầm này làm cứ lật bài kệ người ta đặt vào em đẩy bài ra phát hiện phát là bài anh em có 10 ăn cấm rồi anh em nhá rất là dễ chơi đấy thì mình sẽ lựa bài để mình chơi anh em nhá đấy giá cả thì phải chăng vì nhà tôi nó là đại lý lớn nên giá cả rất là mềm mại anh em bài là bài của sòng của sới chơi bộ môn gì được đấy là ưu điểm của nó đấy thứ hai là tôi sẽ giới thiệu cho anh em là cái ví đổi bài cái ví đổi bài này thì cái chức năng của nó vẫn là hình thức thừa thiếu đổi lá bài nhưng nó thiết kế vào cái ví rất là nhỏ gọn tiện là đúc chứng minh thư đúc tiền các loại ngăn anh em nhá à, các loại ngăn thì một công đôi ba việc anh em đầu tư tiền mua ví ví là ví da rất đẹp anh em máy là máy nhập máy xịn thì bảo hành đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm nên em hoàn toàn tâm cứ alo trực tiếp 0984 3148 nhân viên của tôi tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nha đấy thì tôi hướng dẫn anh em cái ví đổi bài đã đổi như thế nào chức năng vẫn rất là đơn giản thôi anh em này em cứ đẩy bài vào là bài sẽ hút anh em nhá hút bài vào anh em phải đổi ra đổi vào rất là tiện lợi anh em này đây một cái bài em này đặt vào này em thấy không rất là êm rất là nhanh em nhá đấy thì em còn đã là tín đồ cái bộ môn bài lá bịp không xa lạ gì điện thoại đổi bài hay là áo hay phí anh em ở đây này rất là nhanh em này tiện lợi không đấy chơi như thế này mà không thắng thì nói thật với anh em cũng xin thua anh em luôn này anh em nhìn này siêu nhanh này chớm đặt vào bài sẽ hút và đẩy con tiếp theo ra anh em thấy không rất là nhanh khi anh em muốn cho bài con còn lại ra anh em bấm một nút phát bài ra luôn rất là cơ động và tiện lợi anh em nhá đấy thì ra thì ra xịn thì cuối cùng đó là cái áo đổi bài thì áo đổi bài thì nhà tôi từ áo mùa đông đến áo mùa hè các loại size số anh em chỉ việc báo tôi cân nặng chiều cao là anh em có thể tôi sẽ gửi hàng cho anh em em nhé đấy anh em này cái áo đổi rất đơn giản anh em này đây này đó anh em có thể mặc vào áo áo thời trang rất đẹp anh em có thể yên cưới ăn hỏi đang ăn cưới xong anh em uống rượu vào chơi luôn hay là anh em phải đi đám cưới đám hỏi hay em đi chơi tán gái áo rất là mẫu mã rất là thời trang em này đây à? ngồi cứ bài anh em đổi này bài nào đổi được nhá đây bài lẫn lộn đổi lung tung hết vẫn có thể đổi ngon lành em thấy không mượt mà đấy êm như du luôn anh em nhá đây này em thấy không như thế này em không chơi em không thắng thì không có gì là thắng được nữa cả anh em ạ đấy thì trên thị trường là đồ đạc thiết bị liên quan đến đồ bịp rất là nhiều nên anh em cũng phải sắm cho mình một cái đồ gì để anh em chơi anh em này thì anh em có nhu cầu mua hàng anh em gọi cho tôi 09843148 nhà tôi có hai cơ sở chính bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc bến xe miền Đông Sài Gòn gần đâu qua đó lên từ hàng thực tế còn anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca xem hàng thử hàng đúng hàng thì thanh toán anh em nhá các loại mẫu điện thoại đổi bài từ Samsung các loại mẫu Samsung đến iPhone các loại mẫu iPhone anh em nhá nhà tôi đều cung cấp hết điện thoại rất là đẹp luôn này mẫu mã hình thức đẹp đổi mới máy mới bài nào cũng được anh em nha đấy chơi môn gì cũng được đấy là cái cơ động nhất của nó hay là áo đổi bài áo thời trang hay là ví đổi bài anh em này thì anh em phải quan tâm sản phẩm bên alo tôi tư vấn miễn phí cho anh em đồ bạc thì ngoài ra nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính hấp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại động dạy bài tay không anh em nha cảm ơn anh em xem clip của tôi chào anh em hôm nay mình làm một video để giới thiệu anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất thì trên tay mình đây là cái máy đánh bài cvk 700 hỗ trợ 12 camera báo bài là siêu nhanh luôn nhá thì bây giờ thì không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ đánh cho anh em xem một vài ván ván bài nó này đây anh em luôn nói luôn này tất cả giao diện là một một chiếc iphone 8 plus của hãng apple nhá dùng hết 100 trăm luôn con máy đánh bài này chơi được tất cả các môn bài ở việt nam như ba cây liêng sâm phẩm trắng, bài cào bình sập sám độ đây bên trong của nó chứa rất nhiều các môn chơi bất kỳ môn gì nó đều đều chưa được hết nhá con này chị phải nói là con máy bài đẳng cấp nhất kể cả phần chơi luôn môn gì chơi được hết cả miền Nam miền, miền Bắc miền Trung chơi thắng chơi hết cái ưu điểm lớn lớn như vậy con đánh bài của máy đẳng đẳng cấp nhất rồi và về cái tốc độ báo bài nó là siêu nhanh thì tí nó tôi test luôn này và cái tai nghe siêu nhỏ này thì anh em chơi thì anh em để trong tai nghe trong tai nhá nó sẽ báo trực tiếp về cái tai nghe không rơi này để chơi này các anh em cần những bộ bài báo vạch bài bên mình cung cấp rất nhiều mẫu bài anh em lựa chọn bất kể cái vùng miền là chơi bài gì thì mình đều bán cả nhưng phổ thông nhất là những cái bài nước bậc hai nghìn này một là những bộ một bài rất nhiều vùng miền chơi rồi một bộ bài phổ thông anh em lưu ý cho mình này bài này có hai mấy loại đấy, nhưng mà để nhà mình làm thì lại lúc nào luôn luôn cung cấp cho anh em lại tốt nhất lại cứng nhất nhá như ngoài quán luôn để anh em chơi Rồi tôi sẽ đánh anh em luôn này đây anh em để tôi đặt cái này là đặt rất là máy nó sẽ báo luôn rất nhanh kinh nó báo tiếp này tôi đang chơi môn bài cào xuống người chơi là năm máy báo hai nhà thứ hai chắc là nhà lớn nhất khẳng định luôn đấy bay cao này số 2 nhận loại 6 điểm này con này đánh liêng hay đánh ba cười là ok nha đánh chắn ok binh sập sám này binh ấn độ g năm lá bình là ok anh em trong quá trình chơi anh em phải tăng giảm xuống chơi đây mình sẽ tăng lên sóng và chơi luôn rồi đặt đây này cắt đục báo một tất cả các nhà một thế là nhà lớn nhất đấy chín điểm rồi anh em nhìn đây chín điểm này chuẩn xác đẹp luôn này cho anh em xem này chín điểm một cái máy bài này lớn nhất trong cái văn bản này máy báo là không thể sai được chuẩn xác 100 phần trăm luôn mình khẳng định như thế không bao sai được riêng máy đánh bài CVK báo là siêu nhanh và cái tầm quét của nó rất kinh khủng đấy em sẽ để cái đây để như này rất là xa đấy. rất là ok luôn tổng quét rất là xa đấy. thì đây là con máy bánh bài CVK 700 tiếp theo giới thiệu thêm và mình cũng <laughs> giới thiệu thêm một cái dòng máy giá rẻ khác con VB6 này đây con VB6 này với giá là 5 triệu 500 ngàn anh em sẽ có cho mình hai cây bài một tai nghe và một con VB6 với giá 5 triệu 500 ngàn mình đang khuyến mại nha con này đánh bài ok luôn khẳng định đấy tuyệt vời luôn nha vì không phải chỗ nào anh em cũng sòng suối cũng lớn thế cho nên là nhiều anh em mà mua con giá rẻ như này đánh ok này bên cạnh con giá rẻ VV6 là còn còn con con giá rẻ khác con K5 đó con này cũng là một con máy đánh bài giá rẻ hoặc là S7 rất nhiều rất nhiều cái mẫu lựa chọn đây, S7 S7 S8 đây anh em này Samsung này Đấy. rất nhiều mẫu mã để đánh bài cho anh em lựa chọn nhá Đấy. Uh, CVK 900 đây là hình hài của iPhone X nhá đánh bài thì siêu nhanh mình test luôn này cho bạn xem luôn test luôn nhá mình sẽ mở nguồn nó lên mình đánh luôn cho bạn xem cho hết pin con này hết pin rồi mình sẽ test cho các bạn con khác đi con VB8 này con này thì con VB900 này là rất là ok luôn đây con này còn iPhone iPhone 8 lớp lớp này Đấy, mình mở lên con này khá lâu không sạc hết pin thì ngoài cái môn đánh bài đây mình cung cấp tất cả những dụng cụ về cờ bạc biệt như bầu cua tài xỉu sóc đĩa đây mình sẽ đánh cho các bạn môn cái môn ờ, bài cào này à mà liêng đi mình sẽ đánh môn liêng nhá bạn bỏ đi 6 lá bạn nhất 1 2 3 4 5 6 đây là môn à, liêng nếu mà về chế độ bốc cái luôn à, ờ, số người chơi là bốn người mình bảo mình đánh như vậy báo 6 mình bỏ 6 đi mình sẽ đánh nhất đây là môn liêng đấy đấy là cái chế độ ờ, xả lá còn một cái chế độ là chế độ khác là chế độ báo tất cả các tụ đây chế độ báo tất cả các cụ này báo tất cả số nhà luôn trong bản luôn này sáu bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy đang sẽ để chế độ là một một báo một nhà luôn đây mình sẽ để sang chế độ là báo tất cả các nhà mình để bốn người chơi đi liêng liêng các bạn nhá một là 8 điểm này bốn là bảy này ba hai này đấy chuẩn xác luôn 100 trăm nó không mà sai được đấy các bạn có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp số điện thoại của mình cảm ơn các bạn xem video thì vừa rồi mình ờ, vừa giới thiệu các bạn đến cái dòng máy đánh bài đấy thì bây giờ mình sẽ dòng giới thiệu các bạn dòng những cái dòng phụ kiện đánh bài khác như cái ví đổi bài này áo đổi bài các kiểu này và điện thoại đổi bài thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái ví về bài một cái thiết bị rất hiệu quả các bạn chơi môn bài lá thì chơi như nào đây ví dụ như các bạn chơi thì các bạn nhớ này con năm này các bạn cho trước vào con năm như này thì đó đây tôi đã để sẵn một con này tôi, tôi vừa nhắc con con năm rồi nhá thì cách thức đổ nó như này đây đấy. tôi cho bạn xem trước này đó nó sẽ đổ như này Chưa? đó cắm gọn cắm đúng đúng một chỗ là nó tự hút đó đấy thì đây các bạn nhớ trong này là con năm đúng không tôi sẽ lấy con năm này nhá đây bạn lấy ra rất là dễ rút hai con ra một này đây tôi sẽ cho năm vào này Đấy, như vậy thì các bạn chơi liêng cả như mình chơi liêng đi cách đục như nào thì các bạn về tự tập tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau đây thì ván này ván này ví dụ như bài của mình thì à, nó là con à, bài hai con ba đi thì mình nhớ cho này con năm thì mình đổ nó ra cho con ba biết cái rồi nó vào đấy thì mình sẽ làm tám điểm rất hiệu quả luôn thì bên cạnh cái uh, ví đổi bài này thì còn những cái mẫu kính áp tròng trên bài thì đây là các bạn chơi ví đổi bài có cái sạc của nó này đây cái sạc Còn đây là cái mẫu kính áp tròng trên bài mình mới nhập này kính mỹ luôn đây đây là cái đôi mắt trọng của nó cái năm ngoái thì nó có cái sản phẩm là kính gỗ đây đựng là cái mắt trọng này thì chơi nó như thế nào nhìn nó như thế nào thì bây giờ tôi sẽ đeo thử luôn cho các bạn cái kính thử của cái camera thì về nguyên lý của nó cái camera thì nó cũng giống như cái mắt người thôi đấy bây giờ tôi sẽ đeo thử cho các bạn này để bạn xem này nhìn nó như thế nào đây thì khi các bạn mà bình thường các bạn chưa đeo kính đeo đeo kính trong thì nhìn nó như bài bình thường thì người ta không biết được này đấy thế bây giờ tôi sẽ đeo kính vào thì nhìn nó như nào nhá đây thì đeo kính vào đây là con 10 này đây con 10 là hình dấu cộng để người ta phân biệt cái con uh,